Lô lô lô ừ. Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha anh em ơi Di Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha mọi người Ở video này thì uh, Nói về cái vấn đề liên đấu thì uh, Cho đến hiện tại bây giờ thì gần kết thúc ha Đến ngày 28 là kết thúc liên đấu rồi Và hiện tại Khải chỉ còn 4 trận cuối cùng rồi nè Nên là ngày hôm nay Khải sẽ lưu lại 4 ờ, trận cuối cùng này cho anh em xem À, ở những trận ngồi thì Khải không có thời gian nói chung là cũng không có làm video nè nên là cho anh em xem được 到giờ hiện tại khả năng còn 4 ờ, trận cuối cùng và trưa ngày hôm nay Khải sẽ quyết định 4 trận cuối cùng này để xem khả có lên được hạng 1 hay không nha anh em. Và so với hiện tại bây giờ thì Khải sẽ là người nằm chắc top 1 2 3 4 rồi anh em à. Còn nếu mà còn khoảng tầm 3 3 2 đến 3 cao thủ sâu họ chưa đi thì không biết là có còn giữ hạng được ờ, hạng 2 hoặc là hạng 1 hay không, hạng 3 hạng 4 hay không thì cái này Khải chưa biết. Anh em cùng xem lại 4 ờ, top cao thủ từ 1 đến 10 anh em xem nha. 10 top cao thủ 1 10 nha. Đây, đợt này thì tăng Thái Tử à, Ngang Mây Kiếm Thắng 38 thua 10 Và đã đi độ 48 trận à, Tiếp tục đây là Khải Khải đã đi à, mới 44 trận thôi Còn 4 trận nữa Nếu mà Khải win thêm một trận nữa thì Khải lên top 1 Chỉ cần win một trận nữa là Khải lên top 1 Thắng 37 thua 7 84% Tiếp tục Hàng 3 Hàng 3 thì thắng 37 thua 9 Còn hai trận cuối ở ờ, cái liên đấu này là liên đấu tự do anh em liên đấu tự do anh em đây là cái bang login cái bang thắng 35 thua 13 ông cái bang này khá là khỏe nè khải thua ông một trận và anh một trận sơ hở ông hai kỹ năng mà sơ hở độc hai cái chết đặt móc một lên một mà đóng hai cái chết nè 85 cùng luôn 33 15 dân dân nomod 32 thua 14 với mình 32 thua 18 48 chậm nha anh em bảy chín Giang Kha Giang Long 30 thu mười tám ờ, Vua Lưu Bu hai chín thu mười tám Trưa nay quyết định xong rồi Khả sẽ đổi phái con lôn nha nè nghe xinh đẹp à, công lông ờ, công lông xét 29 thương 19 còn ờ, khoảng ờ, vài cao thủ chưa đi nè nên là mình không biết được tốt hay không thì cứ cố gắng nha nè Liễu Quy 28 thua 20 đó thì cơ hội của Khải top 1 vẫn có nè cho đến bây giờ thì Khải là người thua thấp ít nhất à, 37 thắng và thua 7 còn 4 trận cuối cùng và trưa hôm nay sẽ quyết định nha nè trưa hôm nay sẽ quyết định rồi cho anh em xem xét đồ thì Khải đã chuẩn bị đồ con đao đầu đó rồi nè đây đã hút động lực nè 5 và đào bờ ca đào bờ ca này đào top 30 đánh cho cái đầu đạt tóc luôn nè nhiều anh em bảo khải thì hón cái nỗi về à, hón cái nỗi về đau nhưng mà khải không hón đâu nè ờ, tỷ lệ hón nó rất là khó gì đau một phần không nói rồi nếu mà cho gì đau đi nếu mà cho giờ đau đi thì khải bèo lắm cũng phải mất từ 1 đến 2 triệu mới có thể gì đau và sau khi mà vừa đau rồi thì khải đánh có luôn đau một thời gian đi đến một lúc đó khải muốn chuyển lại đường môn thì à, đỡ từ cái đau hoán về uh, hoán về cái nỏ thì cực kỳ khó nè anh em nào xem livestream trên kênh youtube của khải anh cũng biết rồi hoán cái nỏ là một trong những cái cái gì đó nó rất là khó khăn nè nhưng anh em xem video trước thì khải hoán 46 lần thì mới từ cây đao về cái nỏ được anh em thấy cực khổ chưa rất tốn tiền nên là chắc là cây nỏ này khải vẫn giữ nguyên anh em chứ khải không dám hoán này mà nói chung là dư tiền thì hoán được nếu mà đại gia dư tiền thì hoán được con tầm này mà đỡ đi hoán về đao rồi từ đao gì nó lại quay rất là tốn tiền nè rất là tốn tiền luôn nên là khải quyết định là không hót nè thôi chuẩn bị lần đấu nè em ơi anh em đang xem thì cho một like chia sẻ nè em ơi cố gắng bốn trận cuối cùng nha đây vô bốn trận cuối nha em ơi chỉnh máu me đầy đủ rồi chỉnh máu me đầy đủ rồi hiện tại cái này đang kỹ năng hai cấp nha nè hôm trước có một cấp thôi tầm này hai cấp rồi đánh không lại cái bàn nè ừ. này hai cấp ông cái bang này mà hai cấp thì mình khó đánh lắm nè tại vì đam cực kỳ to Đóng hai đóng là mình chết tại chỗ luôn Làm lật gọng luôn nè bốn trận cuối cùng quyết định top 1 hay top 2, top 3 sẽ quyết định ờ, bốn ờ, trận cuối cùng này. Cái bang này. Đục tóc 20 sao thương đồ gặp mấy ông này đừng có chủ quan nha nè. Rất là khỏe luôn nè. Cái bang khỏe lắm. Mấy hôm mà mình không có lượng máu đóng mình một cái một hay thiệt một bụp một chết đồ đồ khá thì em không biết rồi hiện tại đang uh, kháng họ full và làm chậm 120 không mang chón nữa nè đi lần đó mới mang cái nhận chống 40 vào nó phi dân Rồi, trận cuối cùng. Bốn trận cuối cùng, cố lên. <coughs> Sau khi đánh xong bốn trận này thì ờ, Khải sẽ chuyển ờ, cung lôn nha anh em. Chuyển cung lôn đao nha anh em. trong ngàn tia nắng anh sao nghe thấy em đêm từng ngày rất khẽ anh vẫn vuốt ve tình yêu à alo alo à, quên quên nhắc tăng chứ à, nếu ờ, cái viện tăng thì có gì đâu cứ sáng mà rảnh thì dẫn đem đi phong độ rồi nếu mà tròn tròn tháng tăng ơi tăng ơi ừ nếu, nếu mà tròn tháng thì cứ cứ phụ đi phụ cái phân cái bắn đầu phong độ buổi sáng đi tròn tháng thì được thì khải cho ba bốn kim đó coi như là khải donate ok không rồi ok tiền với tân không quan trọng nhưng mà ừ. nhiều vẫn có lấy rồi được rồi đó ok ok ok ờ, thôi thôi mà mình ấy là đi tăng cho 10 k mana cho đẹp chứ đụng có chín cái chín gì nữa sao sao á nhanh gọn gọc cái ban là nhanh gọn một kiếp sáu trăm hùng ơi hùng ơi hùng ơi hùng ơi tăng là 50 tăng trăm rồi yeah. 10k rồi đẹp rồi ok tiếp tục anh em ơi gặp dạ, AK ngày mười kiếm anh em ngày mười kiếm anh anh à, anh anh, phong ca trong ban khải anh thua khải mấy trận rồi nè, không ăn được khải rồi tiếp tục những môn máu khao đôi ta như nắng gió bay ngàn trôi hai điểm ở trong riêng rồi thôi quá rồi thôi phong ca rồi ta Chờ anh phong ca gặp mình chắc uổng quá quá Cầm rồi cái cũng mẹ tại vô việt nam đứng lại cầm cái gì kỳ vậy kêu dàn cuối năm ơi trận đấu thứ hai <clears throat> chỉ thua tầm này chỉ thua thua mình thiên bang chả thua ai nè Tối thì mình thì không bang Với lại uh, Nếu có thiên VIP Nếu có cái bang VIP Thì mới đâu còn khó đánh nè Còn tầm này sợ sợ mở thiên bang Đừng gặp thiên bang được <clears throat> Gặp thiên bang là xác định số phận Thua một trận cho nó nhanh Tại vì khả thua thua, thua thiên bang còn hai trận ba trận nữa nè Không thể đánh nổi thiên bang Kỳ hờ mà Sao nói được <clears throat> Black Auto đi anh Top 1 rồi Tới cầu tù đi Má ông này không tách Đậu ban mình nữa nè Không tách auto à Không tách auto à Đứng chém chém nè Chém chém nè Chém chém nè Không tách auto <laughs> Má ông ban mình ớn thiệt rồi à, ok thắng hai trận anh em ơi hôm nay top 1 rồi còn hai trận cuối cùng hai trận cuối cùng anh <clears throat> em hai trận cuối cùng win nữa là auto top một hai ba bốn rồi không biết là nắm được top một hay không nhưng mà khải nghĩ chắc chắc chắn trong đầu là top một hai ba hai ba bốn là cái chắc rồi anh em nãy giờ gặp hai ngày mới kiếm rồi nói chung ngày mới kiếm tầm này đánh không lại khải đâu nè bực ca cỡ nào cũng chấp với khải thôi xí vài cá là bốc hơi rồi gặp hai người trong bang hết rồi anh em toàn ngày mày kiếm thôi ngày mày kiếm nói chung là ạc đó với ạc à, học ak akk này ông anh trong bang nè quên biết nhiêu trận nữa nè gặp khả là chỉ có nước buông tay chịu chói thôi chứ còn đỡ đánh mất thời gian ak cũng thua khả năm bảy trận rồi nè <clears throat> rồi hào ca lúc nãy là ông anh trong bang mới mua ạc nè ông anh trong bang mới mua ạc đấy <clears throat> vô anh em ơi trận thứ ba ôi đất đá cho mình xuống dưới này một phút hiện dạ, tại đang top 1 đó nha anh em lên top 1 đấy hai trận cuối cùng trong vu quy nói lên thiên bà đau lòng anh em mang về sự hôn lên như ngày xưa nơi đây nguyện là kết duyên nghiệp ai này né thiền bang là được nè ok con đau chạy đâu chạy đâu trai du thành trong kim đao em đang ở đâu ok đây rồi con long đao này rồi, ok anh em ơi nói chung là vừa rồi xong ba trận là chắc à, còn trận cuối đỡ từ từ đánh được anh em tại vì muốn đánh thì đánh cũng được thôi trận cuối thôi mà tầm này top 1 rồi anh em không bằng đánh nữa nè tháng 40 thu 7 tỷ lệ 85% với 1580 giây hiện tại đang top 1 nè Nói chung là tầm này thì nếu mà đỡ tham khảo vào cái thị trường à, liên đấu mùa này Liên đấu tự do thì Khải chắc chắn là nằm ở top 2, 3, 4 rồi nè, Còn top 1 này chưa dám chắc anh em tại vì còn có đến 2 đến 3 cầu thủ họ chưa đánh liên đấu nè. Là không biết là họ có đánh hay không thì mình chưa biết nhưng mà cho đến bây giờ họ vẫn chưa đánh. Đây top 2 cho anh em xem lại. Đó. Top 2 thua 10 rồi. Top 2 là đi độ 48 rồi. Top 3, top 3 thua 9. Top 4, top 4 thua 13 đường môn em mùa này khả đánh đường môn nè nói chung mùa này khả đánh nhưng mà khải không có làm video em ơi đa số cứ vào gặp xe nhiều á nên là khải cũng không muốn làm video làm gì đa số gặp xe của mấy kia quá trời luôn nên là cơ hội win cũng khá là nhiều quá dở còn thua 7 trận đó là thua toàn cao thủ vip không nè thua năm độc đao nè rồi thua cái băng bỏng nè thua ngay mười kiếm cũng có nhưng mà lúc đó chưa có phân thủ nên thua ngay mười kiếm tầm này full rồi cũng không có sợ anh em cùng xem sơ qua top 10 Đó. Nói chung tầm này thua Thiên Bang nè Gặp Thiên Bang chỉ có thua không đánh được Top 9 Top 10 Rồi ok Anh em xem video này cho Khải một like chia sẻ nè em ơi Chuẩn bị khải chiến cho con Long Đao nè Đây Chiến con Long Đao cho anh em xem Đưa, đưa hết ờ, Chuyện này chuyển con Long Đao này nè được máu cho cầu lon này. đây đi đổi con lông thôi lâu rồi mới quay lại con lông đau nè. em trang ba lần Côn lâu đổi phái tín hoặc môn phái Ok Đường môn chơi những thời gian là anh em Đội phái cho nó đỡ đỡ chán anh em Ta muốn giao nộp tín vọng môn phái Rồi Cắt hết đồ đã Đường môn khá chúng ta phải dặn vừa đâu anh em Ui Chém nước cho chuyện à Đậu xanh Rồi, đối con lôm kỹ năng hai cấp nha anh em. Rồi, chủ lúi rồi. Ta muốn chuyển môn phái khác. Cùng lôn. đào pháp, kiếm pháp. đào pháp. Ok. Rồi, xong. Sau khi lương đấu xong được top 1 thì chuyển phá nha anh em. Giờ còn một trận cuối cùng đỡ đó cũng được, không cần đánh cũng được nữa. Ok mặc đồ vô cùng đao tung hành giang hồ một hai ba bốn rồi áo này thông pháp 165 luôn hả à? vải nồi vậy cái này phải lên đảo một lần nữa rồi làm gì làm phải lên đảo rồi nè đây đồ của long đao thì khả đã chuẩn bị rồi nón nè nón bao tay các kiểu rồi nè nón pin mọc nón này khả sẽ phải nón lá này rồi, bao tay này Nhắn thúy này Đao này Đó Nhắn này, còn vô Còn vô Sẽ dương ra bao tay với lại nón thủ lý nè Dương ra hai món thủ lý nè Rồi, ok, xong set đồ nè nè ừ, Kháng lôi 518 Rồi, Khải lẫn ngọc bội này là lá kháng lôi cao nè Khải có ngọc bội uh, sinh lực 130 mấy Kháng lôi 27 nè Lấy cái này kháng lôi đi Hôm trước có người cộng mà không bán nữa Rồi Rồi xong xét đồ rồi nè Anh em xem xét đồ này Bao tay kháng lo 30 à, Nón Nón này Khải sẽ xuống nón lá nè Anh em cũng biết rồi Khải thích nón lá này biết rồi Áo Đai lưng Giày Nhẫn ngập bò à, nhận dưới ngập bội Đại lưng, phi dân, kháng cả 13 Rồi, ok, đợt khải lên đảo khải, khải tay điểm lại luôn em ơi Đường nào cũng phải lên đảo Nó cho một lần tài tử miễn phí mà giờ lỡ tăng vô thông pháp á Nó mặc đồ rồi Giờ thì không Giờ phải lên đảo một lần nữa mới bỏ cái điểm thông pháp này Bỏ điểm thông pháp đi Bỏ điểm thông pháp đi nên là thôi Đừng nào cũng phải lên đảo Lên đảo luôn đi nó được à, đội phá nó được tài tỷ một lần miễn phí nữa nha anh em đó giờ lên đảo tại là điểm này. rồi tăng điểm tìm đằng trước à, trong phái nào trong phái đợt trước khi tăng phái tăng bằng cái này chứ dư điểm đó làm gì xem đồ với kỹ năng đợi tới năm mày khả năng tăng điểm xong rồi cho anh em xem nha chống phái đào tốc 20 thì phải tăng 28 điểm 28 điểm trong phái nếu mà dơ khải cho thằng mắt luôn nè đó nó đa tốc 20 mà còn hai kỹ năng đã hai kỹ năng thì uh, à, 28 thì nó lên uh, à, 30 ok dự tròn 30 tại vì khả đang có hai kỹ năng nè còn cái này thì khả thành tròn 30 20 này 19 rồi thiên vô cực này tăng 19 nếu mà hết phi phong là còn 19 rồi cuồng phong sầu điện tầng 2 tầng 2 mát một điểm một điểm cung lôn đao pháp chiến mạng tiền mát này rồi skin uh, một ít mát này này chút mát điểm này dư điểm này này mát vào lắm một rồi mà dư điểm là cái chất này ok dư dư điểm nha nè trời tầm này chém hơi bị ngon luôn nè dư điểm đẹp quá vô ừ, đến một điểm luôn nè một điểm này chắc tăng vô skin trong phái cũng được hoặc là hiển thiên vô cực cũng được nữa nè em phá 28 nè à, số 7 110 mấy ờ, rồi trong phái đi hiển thiên vô cực bắt 30 không hoàn tay khi nào hết phải không tính tiếp rồi xong thôi hiện tại này đang hai kỹ năng mà nam 4k lượt tay lượt tay nhẹ nhẹ thì lượt tay là bao nhiêu 4k lượt tay rồi rồi ok lên chọn 5k nha nam chọn lên chọn niềm tra chém thông kìm ai chịu nói bốn k chín chọn 5 k bao nhiêu điểm ừ, chọn 5 k khoảng 330 được đấy chọn 5 k nha em rồi mắt sinh khí ok chưa trời ơi máu ba k chín trâu vậy châu vậy Trời ơi Tầm này mới ba cái chín con long đao Tầm này mới ba cái chín quá trâu rồi nè Ok nha Tầm này cứ đứng chém xe là y bài luôn nè 5k chọn được tay ok này Cho anh em xem lại sẽ đồn lần xuống đảo nè em ơi Bắt tay khăn lôi Ngọc bội khăn lôi Full set tím nè em Nhận chón 40 kháng hỏa Giày chón 40 kháng hỏa Đai một thủ lý làm chậm Nhận làm chậm à, Nón kim đẹp trai áo thổ đây phòng thủ rồi đau đau tóc 30 hiện tại đau tóc 30 thôi còn cái nỏ thì khải không hón nè và cái đang đang mà đau tóc 30 nói chung chống phái nòng mắt cũng được nè tầm này chống phái trong mắt được tầm này mắt lắm tật kinh mà ngại gì nữa rồi xuống đảo anh em xem video ờ, này thì cho khải một like chia sẻ cho anh em đây nhiều ờ, anh em mới vào chưa biết được thì đây khải uh, xong cái liên đấu rồi nha anh em xong liên đấu rồi nói chung là sau khi hoàn thành cái chuỗi đường môn liên đấu đơn đấu tự do thì Khải đã được uh, hiện tại đang top 1 và có rất tốt hay không thì Khải chưa biết nhưng mà Khải nghĩ trong đầu chắc chắn anh em rằng top 1 2 3 4 chắc chắn sẽ thuộc vào Khải. Đó. Còn một trận Khải không đánh nè. Ok chưa? Rồi, đi hoạt động thôi anh em ơi. Đừng quên uh, đăng ký kênh và nhấn vào cái nút thông báo bên cạnh để theo dõi những video tiếp theo cũng như là theo dõi trực tiếp những buổi livestream từ kênh Khải nha anh em. Ok, hôm nay chuyển về con Long Đao tối tống kim cũng như là con chiến nha anh em, phụ bang nha anh em.